xin Chúa chung lành cho đời cha mẹ của con công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ cha mẹ con thăm mái tình son của Chúa Trời Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha Ai có trong đời dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của chúa trời cho con giữa già sông theo tình chúa chung lành cho đời cha mẹ của con công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan an vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha anh trong đời dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha thăm mãi tình son của chúa trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người